trường vàng, forex, dầu, chỉ số chứng khoán Mỹ tuần từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 6 năm 2022. Như quý biết ạ, thì tuần qua là một tuần có thông tin rất quan trọng. Tâm điểm đó chính là cuộc họp FOMC diễn ra vào ngày 15 và 16 tháng 6 thì nó cũng là một tuần biến động rất mạnh của cậu vàng. Cậu vàng của chúng ta mở cửa giá rất là cao, 1871 nhanh chóng bị bán xuống rất mạnh trước cuộc họp FOMC à, chạm đến vùng thấp nhất là 1805 khi tin của họp ra cầu vàng cũng tăng mạnh trở lại và đạt mức cao nhất là 1857 trước khi đóng cửa ở ờ, vùng 1838 có thể nói tuần qua là một tuần biến động rất là mạnh dữ dội cậu vàng tuy không phải là một tuần tăng giá hay giảm giá mạnh nó chỉ là một tuần giảm giá ở mức vừa phải nhưng trong tuần thì biên độ biến động rất là rộng giá đi rất là nhanh ờ, chiến lược mua của chúng ta tuần qua thì thất bại chúng ta mua quanh 40 là không thành công chúng ta bị cắt lỗ ạ à, ờ, tuần qua chúng ta cắt lỗ lệnh vàng đấy nhưng ngược lại thì các uh, sản phẩm khác của chúng ta thì cũng có những sản phẩm giao dịch khá là tốt ví dụ như là EU hoặc là GG hoặc là các ờ, chỉ số chứng khoán Mỹ mà đặc biệt là chúng ta rất là thành công với lệnh mua về ở dưới vùng uh, uh, tiền điện tử ạ thị trường tiền điện tử ạ thị trường tiền điện tử tôi sẽ phân tích ở video khác video riêng của tiền điện tử nhé còn hôm nay tôi chỉ nói về cái ờ, thị trường vàng tiền tệ chứng khoán Mỹ à, trước hết tôi sẽ điểm qua tin tuần trước và những cái thông tin nào quan trọng nhất trong cái cuộc họp của FOMC sau đó thì tôi sẽ phân tích chi tiết kỹ thuật từng sản phẩm của chúng ta và những sản phẩm nào sẽ giao dịch tốt trong tuần này Tuần qua thì tâm điểm của chúng ta chính là cuộc họp FOMC nhưng trước đó thì vào ngày 14 à, thứ ba ngày 14 thì chúng ta có chỉ số PPI, chỉ số PPI, chỉ số giá sản xuất thì có tăng giá nhưng tăng giá như kỳ vọng thôi, tăng 0,8%. Vào ngày thứ tư thì chúng ta có một chỉ số kinh tế quan trọng nữa đó là doanh số bán lẻ thì có một điểm khá là bất ngờ là doanh số bán lẻ Mỹ là sụt giảm à, từ mức dự tăng 0,7 Tháng trước thì tháng này giảm xuống là âm 0,3, sụt giảm so với mức là 0,1, à, ờ, tăng 0,1 các chuyên gia. Co dịch tiêu sale, doanh số bán lẻ nói cũng giảm từ mức dự đoán 0,7% của các chuyên gia giảm xuống là 0.5. Điều này nó hàm nghĩa là cái tốc độ tiêu dùng chi tiêu của người dân Mỹ đang tạm thời có sự sụt giảm và rõ ràng nó cũng sẽ tác động lớn đến chỉ số lạm phát của tháng 6. Điều này có nghĩa hàm nghĩa là chỉ số lạm phát tháng 6 được công bố đầu tháng 7 đấy ạ, vào ngày 13 tháng 7 hoàn toàn có thể là tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng. Với chỉ số lạm phát được công bố hôm ngày mùng 10 tháng 6, chỉ số lạm phát tháng 5 công bố ngày mùng 10 tháng 6 tăng 1%, đưa lạm phát Mỹ lên mức kỷ lục là 8,6%. Điều này gây áp lực lớn lên cuộc họp FOMC và tại cuộc họp FOMC thì đúng như kỳ vọng của thị trường. À, Fed đã tăng mức lãi suất 0,75%, mức lãi suất mạnh nhất trong vòng 30 năm nay mà Fed chưa dùng đến. Fed đưa mức lãi suất từ mức 0,75 đến 1% về mức 1,5 đến à, 1,75%. Đây là mức lãi suất trước đại dịch Covid 2020 các bạn nhé. À, cụ thể trong biên bản cuộc họp này thì có khá nhiều thay đổi đến từ Fed so với cuộc họp biên bản cuộc họp tháng 3 Thứ nhất là về chỉ số GDP thì trước đó cuộc họp tháng 3 chỉ số GDP của Mỹ các uh, quan chức Fed vẫn dự kiến là tăng trưởng 2,8% trong năm 2022, 2,2% 2023 và 2% năm 2024. Nhưng hiện nay chỉ số này được điều chỉnh về mức là 1,7% năm 2022. Uh, ờ, tiếp đó là 1,7% 2023 và 2024 1,8%. Nói chung về dài hạn thì vẫn duy trì ở mức là 1,8%. Uh, ờ, về tỷ lệ thất nghiệp cũng có điều chỉnh khá là mạnh Trước đó thì vào tháng 3, tỷ lệ thất nghiệp dự kiến 3,5, 3,5 và 3,6 đối với các năm 2022, 2023, 2024. Nhưng đối với biên bản của họp tháng 6 này thì tỷ lệ thất nghiệp được điều chỉnh tăng về mức 3,7, 3,9 và 4,1 và dài hạn vẫn kỳ vọng ở mức 4%. Chúng ta có thể nói là nó tăng khá mạnh. Đặc biệt là chỉ số lạm phát PCE theo tự so, theo dõi của Fed thì được điều chỉnh rất là mạnh Trước đó cuộc họp tháng 3 thì các quan chức Fed kỳ vọng là sẽ tăng 4,3% năm 2022, 2,7% năm 2023 và 2,3% năm 2024 và về cơ bản dài hạn sẽ khống chế ở mức 2%. Nhưng hiện nay thì chỉ số lạm phát được điều chỉnh rất mạnh trong năm nay. Đó là các quan chức Fed kỳ vọng là cuối năm nay chỉ số PCE lạm phát sẽ ở mức là 5,2%, đến cuối năm sau là 2,6 và 2024 là 2,2. Nói chung dài hạn vẫn là 2% chúng ta có thể thấy mức lạm phát của Fed đầu tiên thì vẫn hướng về mức 2% nhưng hiện nay thì điều chỉnh chốt hạ lên 5,3 rất là cao. Lạm phát lõi cũng tăng tương tự nhưng nó tăng ít hơn. Đó, lạm phát lõi kỳ trước là 4,1, 2,6, 2,3 Kỳ này dự kiến là 4,3, 2,7, 2,3 Chúng ta lưu ý là lạm phát lõi nó đã loại trừ đi giá uh, biến động của lương thực thực phẩm và năng lượng Do vậy nó có tính ổn định cao hơn Về lãi suất mới thật sự là bài toán tăng rất là mạnh nó thể hiện quan điểm diều hâu của Fed à, vào cuộc họp tháng uh, ờ, 3 cách đây chỉ 3 tháng thôi các quan chức Fed dự kiến là lãi suất của Mỹ chỉ là 1,9% vào cuối năm nay 2,8 cho năm sau và 2,8 cho năm 2024 dự kiến dài hạn vẫn là 2,4% nhưng mà tại cuộc họp tháng 6 này một sự thay đổi rất là mạnh mẽ đến từ áp lực lạm phát các quan chức Fed dự kiến cuối năm lãi suất sẽ đâu đó quanh mức 3,4% cuối năm 2023 sẽ lên mức 3,8 đây là cả hai cái mức tăng rất là xa so với mức trung lập của Fed là xoay quanh 2,5 và 2024 lãi suất vẫn đứng ở mức 3,4 còn biên lãi suất thì dự kiến rất là rộng bạn nhé giải biên lãi suất dự kiến là 3,1 đến 3,6 năm nay 3,6 đến 4,1 năm sau 2,9 đến 3,6 năm sau nữa Đấy, dài hạn là 2,3 2,5 đây là mức lãi suất trung lập này. Đó. Chúng ta biết là cái điều chỉnh quan chức của Fed gần như mức độ lãi suất là tăng gần gấp đôi từ 1,9 lên 3,4. Rất là mạnh, rất là cao. Điều này đấy là lý do mà đẩy thị trường của chúng ta điều chỉnh uh, sâu uh, phá mốc 30 ngàn. Đây là các uh, quan điểm của chủ tịch Fed này. Chúng ta có thể thấy cái uh, việc bỏ phiếu của các chủ tịch Fed. Đây nó thể hiện ở phía dưới đây. Đây là GDP này, chúng ta nhìn trước đó thì các chủ tịch Fed là lãi suất ạ. Trước đó hầu hết các chủ tịch Fed đều ờ, đều kỳ vọng tăng trưởng cao. Đây GDP của chúng ta đây. Đây là tỷ lệ thất nghiệp bạn nhé. Tôi xin lỗi. Cái phần trên này tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp thì chúng ta nhìn thấy nó không biến động nhiều, đúng không? Nó chỉ tăng giảm một chút thôi. Nhưng cái phần ờ, GDP thì đây chúng ta thấy giữa cuộc họp tháng 3 và cuộc họp tháng 6 này rất là nhiều cuộc họp tháng 3 đa phần các chủ tịch Fed chọn giải GDP ở mức 2,2 đến 3,2 nhưng bây giờ thì đa phần sẽ chọn ở mức là 1,5 cho đến 2 thôi đấy năm sau thì trước đó thì chọn ở mức 2 cho đến 3 bây giờ thì giải đều từ mức là 1,09 cho đến 2,4 còn đây là đây lạm phát của chúng ta đây trước đó hầu hết các chủ ờ, lãi suất chỉ số PCE index trước đó hầu hết các chủ tịch Fed của cuộc họp tháng 3 thì nó giải đều quanh ở mức là 4,5% nhưng đến cuộc họp này thì giải đều ở mức là 5,2% đấy năm sau thì trước đó cũng không thay đổi nhiều về năm sau nhưng mà năm nay thay đổi rất là lớn à, lãi suất cũng vậy tăng thay đổi tăng rất là mạnh các cuộc họp Đây, chúng ta nhìn cái à, lãi suất này tại cuộc họp tháng 3 thì đa phần các chủ tịch Fed chọn ở mức là 1,6 cho đến 2,6 à, nhưng mà tại cuộc họp tháng 5 này thì hầu hết chọn từ mức là 3,1 cho đến mức 4 à, Đấy. đứng ở ba mức quan cao nhất là 3,6 3,4 đến 3,6 này 3,1 đến 3,4 này và 3,6 đến 3,9 này nói chung là ở mức tầm 3,5 3,6 cái uh, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm cũng đang phản ánh cái mức lãi suất này có thể nói là việc uh, Fed thay đổi quan điểm và tăng lãi suất rất là mạnh nó hàm nghĩa là Fed đang đặt ưu tiên hàng đầu đến việc chống lạm phát và sẽ tăng lãi suất mạnh mẽ Điều này nó hàm nghĩa là thị trường tài chính sẽ bị trao đảo và dòng tiền dễ không còn. Nói chung là dòng tiền dễ không còn. Tuy nhiên, có một vấn đề là chúng ta phải hiểu là thị trường đang phản ứng trước tin. Ví dụ như là thông tin về lãi suất đi. Đây chúng ta nhìn thấy đấy, lãi suất Mỹ cũng chạm đỉnh 3.5. Đấy, bây hiện nay đang ở 3.28 tức là đang phản ứng trước ờ, thị trường 6 ờ, tháng rồi. Đấy, và đương nhiên là nó phản ứng trước thì khi tin ra là bán điều này là bình thường tin ra thì là lãi suất chạm đỉnh USD chạm đỉnh đấy cũng là bình thường không có gì bất ngờ cả chúng ta nhìn thấy uh, ờ, USD của chúng ta uh, chỉ số DXY cũng ờ, có dấu hiệu tạo đỉnh rồi đấy, dấu hiệu đang có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh nó cũng chạm cái kênh giá dài hạn của chúng ta chúng ta nhìn thấy cái kênh giá này kéo dài suốt từ 90 đến 105 này 106 này điều này nó rất là phù hợp thôi à, tin ra là bán vì trạng thái đầu cơ đều vào hàng trước đó Đấy, chỉ số bon lãi suất cũng thế đã tăng trước 6 tháng rồi dự kiến cuối năm nay lãi suất mới ở mức 3,5 3,6% nhưng hiện nay lãi suất đã đạt mức đó rồi tin ra là bán thôi như vậy thì uh, tuần tới thông tin của chúng ta sẽ còn thông tin gì nữa ngoài ra tuần trước thì chúng ta biết là cái uh, còn một thông tin đáng chú ý đó chính là ngân hàng trung ương thụy sĩ lần đầu tiên tăng lãi suất sau rất nhiều năm không tăng lãi suất và đưa mức lãi suất từ mức âm 0,75 lên 0,25 âm 0,25 tức là cũng là tăng 0,5% Ngân hàng Trung ương Anh thì tăng lãi suất là 0,25% lên mức 1,25 đúng như dự kiến thôi không có gì thay đổi nhiều tuần tới nhé xét về thông tin cơ bản tuần tới Ngày thứ hai ngày ờ, hôm qua do tôi có việc bận nên video tuần này tôi làm chậm mất một ngày. Ngày hôm qua thì là Mỹ bank holiday, Mỹ nghỉ nên thị trường ít biến động. Ngày hôm nay thị trường bắt đầu trở lại. À, với thông tin của chúng ta ở Mỹ ngày hôm nay thì không có thông tin nào quan trọng. Có một thông tin nó cũng ở mức khá thôi. Đó là doanh số bán nhà đã qua sử dụng. Dự kiến là giảm nhẹ. Trước đó là 5,61 triệu căn à, tháng này dự kiến chỉ là 5,4 triệu căn được mua bán chuyển nhượng GD CPI của Anh vào ngày thứ tư thì lúc 2 giờ chiều cũng có thông tin CPI của Anh rất là đáng chú ý. CPI của Anh tháng trước thì chúng ta biết là so với cùng kỳ năm trước là tăng 9%. Tháng này thì đang dự kiến tiếp tục lập đỉnh là lên 9,1. Chúng ta chờ xem liệu nó có lập đỉnh hay không. À đây tôi có thể nhìn phân tích thì ra ngay thôi có gì đâu. Ờ, CPI của Anh trước đó là đang ở mức là 1,5 tăng lên 2,1% coi như là tháng ờ, so với cùng kỳ năm trước vào cái tháng tháng 6 công bố thì là tăng 0,6%. Tháng trước Mỹ tăng rất là giật cục từ mức 7% lên 9%, đây là một mức rất là cao. Như vậy CPI tháng này năng lượng thì vẫn đứng cao thực phẩm cũng cao cũng khó đoán đấy nhưng tôi nghĩ khả năng là CPI của Mỹ của Anh sẽ không thay đổi nhiều nó sẽ vẫn đứng là tầm 9,1 quanh 9% thôi 9,1 hay 8,9 thôi không ảnh hưởng nhiều đâu CPI Canada này cũng dự kiến là tăng 1% so với cùng kỳ tháng trước là tăng 0,6% trăm à, tâm điểm tuần này chính là hai cuộc điều trần của chủ tịch Fed vào à, tối ngày thứ tư trước thượng viện và tối ngày thứ năm trước hạ viện có lẽ tại hai cuộc ờ, phát biểu này thì những cái bình luận về chủ tịch Fed về nền kinh tế này về về các số liệu kinh tế số liệu lạm phát nó sẽ ảnh hưởng đến biến động thị trường chúng ta biết là khi mà Fed họp báo thì Fed có thể nói một cách chung chung nhưng mà khi Fed điều trần trước thượng viện và hạ viện thì ngoài việc ờ, nêu quan điểm Fed sẽ phải đưa ra những cái dẫn chứng cụ thể những số liệu kinh tế cụ thể để chứng minh cho cái ờ, phát biểu của mình thì theo tôi ờ, nó sẽ cho chúng ta cái nhìn cụ thể hơn, toàn cảnh hơn về thực tại nền kinh tế Mỹ, về lạm phát, về lãi suất và cái hướng xử lý của Fed. Do vậy, tuần này hoàn toàn cũng là một tuần có thể biến động. Nhưng theo quan điểm đánh giá cá nhân tôi thì cái ờ, cuộc họp FOMC là quan trọng nhất và Fed đã thể hiện quan điểm cứng rắn. Đó đã gửi thông điệp đến thị trường rồi và thị trường thì thường đã phản ánh trước tin thì bây giờ chúng ta chờ xem sau tin thị trường sẽ phản ánh như thế nào đó là về góc độ thông tin cơ bản nhé dưới góc độ kỹ thuật thì chúng ta có thể nhìn thấy chỉ số DXY đá chạm đỉnh cũng là test cái cạnh chen nó có một chút sai số thôi chúng ta dự kiến 105.5 là đỉnh thì nó lên 107 là bình thường hiện nay cá nhân tôi đánh giá chỉ số DXY nhiều khả năng sẽ giảm giá đấy trường hợp uh, mạnh nhất thì DI có thể test lại đỉnh một lần nữa trước khi giảm giá đấy là bình thường thôi do vậy xu hướng chung là đô la index sẽ giảm giá như vậy các cặp tiền tệ khác chúng ta sẽ canh dưới mua lên là phù hợp xét về lãi suất thì chúng ta nhìn thấy hai cây nến bán rất là mạnh nó thể hiện cái xu hướng giảm giá của lãi suất tức là coi như lãi suất đã phản ánh vào cuối năm đạt đỉnh rồi bây giờ ngắn hạn lãi suất trái phiếu Mỹ hoàn toàn có thể điều chỉnh về quanh mức 3% rồi tích lũy ở đây đấy tầm 2,7 đến 3,2% và tích lũy ở đây chờ cơ hội bứt phá. Bởi vì nếu về dài hạn thì như trước đó khi mà chứng chỉ số bon lãi suất Mỹ vượt 2.5 tôi đã phân tích với quý vị rồi. Nó vượt kênh giá đã tích lũy 40 năm, nếu đi hết kênh giá này nó hoàn toàn có thể tìm đến vùng 5 đến 5.5. Cái này cũng phù hợp về dài hạn. Như lãi suất của Fed dự kiến là đến năm sau uh, là sẽ tăng lên 3,8 đến 4% thì hoàn toàn nó có thể được điều chỉnh tăng cao hơn là để chạm mức 5 đến 5,5% là bình thường cái này cũng không có gì bất ngờ nhưng ngắn hạn thì cá nhân tôi đánh giá nó sẽ phải tích lũy tích lũy quanh 3% để lấy lực đi tiếp thôi một uh, chen tăng rất là mạnh từ 1,1 cho lên đến 3,5 rồi chắc chắn phải tích lũy thôi cái điều này hàm nghĩa với việc là khi mà lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ổn định uh, chỉ số đô la index điều chỉnh giảm thì hoàn toàn là các thị trường tài chính có thể có sóng phục hồi xét về yếu tố cơ bản nhé thì với mức lạm phát của Mỹ tăng rất là mạnh nhưng doanh số bán lẻ lại giảm thì điều này hàm nghĩa với việc là hoàn toàn lạm phát tháng tới tức là lạm phát tháng 7 và tháng 8 hoàn toàn có thể có xu hướng là tạm thời hạ nhiệt điều này nó cũng hỗ trợ cho thị trường phục hồi đó là xét dưới góc độ là thông tin cơ bản còn xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật chúng ta thì giao dịch phân tích cơ bản là lấy xu hướng chính còn kỹ thuật chính là lấy điểm vào thì hiện nay theo kỹ thuật nhé thì cầu vàng của chúng ta đang đi sideways trong biên độ rộng chính vì cầu vàng sideways trong biên độ rộng thì chúng ta sẽ mua bán tại chiến lược tuần mua bán tại hai cạnh chen khi nó test thôi cạnh trên của chen chính là vùng 188x cạnh dưới chính là vùng 180x như vậy chúng ta sẽ mua bán tại hai vùng này khi mà cậu vàng à, nếu lên vùng 188x chúng ta sẽ bán đấy dừng lỗ chúng ta dừng lỗ 10 đô cho tôi nhé điểm chạm của nó thì tùy theo trong tuần nó chạm tại phiên nào nhưng giải chạm của nó rơi vào vùng là 83 đến 87 đó tùy theo ờ, điểm chạm trong tuần để chúng ta bán nếu mà chạm vào ngày thứ ba này hoặc thứ tư thì nó là 83 84 còn nếu mà chạm vào ngày thứ năm thứ sáu thì nó là 86 87 như vậy điểm dừng lỗ chúng ta lấy 10 đô là tầm 95 nhé còn điểm chạm về phía dưới cũng thế nếu nó xuống ngay đầu tuần à xuống ngay thứ ba thứ tư này thì nó sẽ xuống tầm 806 807 còn cuối tuần thì nó tầm 808 809 như vậy chúng ta sẽ dừng lỗ cho tôi ở như vậy giải mua của chúng ta nhé sẽ 806 đến 809 đấy dừng lỗ thì 90 ờ, 97 ờ, cho tôi chốt lời tất cả chúng ta đều hướng về vùng 184x nhá chốt lời tầm 40 ờ, giá dừng lỗ 10 giá chốt 10 lời 40 giá cột kẹo khá tốt còn ngắn hạn thì chúng ta sẽ đánh thế nào? Ngắn hạn thì hôm ờ, qua Mỹ nghỉ Do vậy thị trường biến động biên độ hẹp Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy hiện nay giá đang xoay quanh MA200 Trên ờ, H4 và H1 Như vậy nó đang thể hiện cái xu hướng sideways khá là rõ Và chính vì cái xu hướng sideways này Trong khi đó đối với ờ, chart M30 thì đang được hỗ trợ bởi MA200 nằm ở 33 như vậy chúng ta hoàn toàn có thể mua thôi mua theo cái uh, ờ, chart M30 này khi MA500 đã cắt lên và giá trên MA200 như vậy hỗ trợ ở vùng 35 36 này chính là vùng chúng ta có thể mua hoàn toàn có thể mua Đấy. một cái chen ngắn hạn đây chúng ta nhìn thấy một cái chen nhỏ này một cái chen hỗ trợ nhỏ ngắn hạn chúng ta sẽ mua khi test về vùng 35 36 này trên M200 nhé M200 đang nằm ở 34 Vậy mua 35 36. Chúng ta dừng lỗ dưới mà 200 dưới chen thôi. Cái này đối với chiến lược ngày chúng ta chỉ cần dừng lỗ 6 7 đô. Như vậy chúng ta mua 35 chúng ta dừng lỗ 28 nữa thôi. Chốt lời thì chúng ta hướng đến đỉnh cũ 55, 56 đây. Chốt lời 20 giá dừng lỗ 8 giá, 7 giá. Xa hơn thì chúng ta hướng đến vùng 8x. Đó, chúng ta có hai điểm chốt lời. Còn ngắn hạn là sao? Phá 28 thì thôi chúng ta đứng ngoài, chúng ta chờ 180x chúng ta mua bán. Thế thôi đó là chiến lược về cậu vàng của chúng ta tuần này thì chiến lược cậu vàng nó cũng khá là rõ ràng đúng không ạ lên thì chúng ta bán xuống chúng ta mua mua bán trong kênh giá thôi không có gì cả còn chiến lược ngắn hạn chiến lược ngày hôm nay thì tôi cũng đã nêu rồi đúng không ạ chúng ta canh mua 35 36 các bạn cứ thế mà vào lệnh thôi còn nếu mà qua thì chúng ta dư lỗ không sao cả đúng thì chốt lời sai lường lỗ trong giao dịch thì có thể đúng có thể sai cái này nó cũng không quá bất ngờ hiện nay giá đang 140.7 các bạn hoàn toàn lưu ý là cái vùng 35 36 là vùng có thể mua đó chiến lược ngày nhé và chỉ áp dụng trong ngày hôm nay thôi còn chiến lược tuần của chúng ta chính là sell vùng 8x và mua vùng 180x ờ, đó đúng với cậu vàng còn đối với ờ, dầu dầu thì tuần qua chúng ta mua 15 bị dừng lỗ đúng không ạ hiện nay thì ờ, dầu đang thể hiện xuống xuống về dài thì nó đang có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh tất nhiên là hai đỉnh lệch đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước đỉnh trước 29 đỉnh sau 23 à, cái này cũng là bình thường thôi về tín hiệu ngắn hạn thì dầu của chúng ta cũng đã dưới mà 200 H4 rồi đấy đang kéo xuống như vậy chúng ta sẽ canh bán là chính thôi không có vấn đề gì cả đấy H1 cũng dưới mà 200 rồi đấy, giao cắt vàng H1 cũng có rồi như vậy chúng ta canh bán thôi nhé với dầu chúng ta sẽ canh bán khi test trên hiện nay nó đang có kháng cự xuôi theo cái chen này chúng ta sẽ dừng lỗ qua M200 bán theo đường chen nếu theo cái kinh giá này thì giá của nó có thể phục hồi lên tầm 10, 10, 15 năm 16 chúng ta sẽ bán tại 15 năm 16 nhé hiện nay M200 đang 18 chúng ta dừng lỗ trên 18 17 9 chúng ta dừng lỗ 18 nhé bán 15 năm 16 dừng lỗ 18 chốt lời ngắn hạn nhất chúng ta hướng về vùng 08 này đó đó chốt lợi ngắn hạn nhất còn xa hơn thì chúng ta chốt lời theo cái chen ờ, hỗ trợ này tức là đâu đó là 05 bán quanh 16 dừng lỗ 18 chốt lời 08 và 05 đó là dầu chiến lược dầu chúng ta cũng khá dễ đánh đã vào ờ, xuống giảm giá rồi cứ trên mà bán xuống thôi không có làm gì nữa cả hiện nay giá đang 110 chúng ta không làm gì cái giá 110 này chúng ta còn một lệnh nữa chúng ta có thể bán đó chúng ta có thể sell top Giá dầu uh, đang có mức hỗ trợ 108.2 Như vậy chúng ta sell top 108 cho tôi Nếu giá dầu phá qua cái cái biên tích lũy này Chúng ta bán 08 Chúng ta dừng lỗ lĩnh 10 cho tôi Thực ra điểm dừng lỗ chuẩn là phá trên mấy cái này Đấy phá trên mấy cái hỗ trợ này Nó rơi vào 110.8 linh 10 linh 10.8 cách nhau xa một chút nhưng thôi không sao chúng ta cứ phải dừng lỗ đúng kỹ thuật thôi chứ nếu sai thì khó đây chúng ta dừng lỗ 1010.9 bán 108 chốt lời hướng về vùng giá 100 100 100 là ngắn nhất xa hơn là 100 là 94 như vậy thì ờ, bán 08 100 là 8 giá dừng lỗ 2,8 giá vẫn chấp nhận được kèo 13 rồi nếu chốt lời xuống đến 94 thì chúng ta chốt lời tận 14 giá cơ đấy như vậy dầu tuần tới chúng ta có hai lệnh hai chiến lược dầu chúng ta có thể giao dịch trong tuần thứ nhất là chúng ta test chen bán quanh 16 dừng lỗ 18 chốt lời uh, vùng 08 05 thứ hai chúng ta sell top 08 dừng lỗ 08.8 à 010.8 chốt lời thì là 100 hoặc xa hơn là 94 đó là về dầu cũng khá dễ giao dịch đúng không ạ chiến lược nó rất là rõ ràng nó không có điểm khúc mắc gì cả mà kháng cự hỗ trợ cũng mạnh đấy chỉ sợ không khớp lệnh còn khớp lệnh thì phải 7 80 phần trăm à, khả năng là chúng ta sẽ auto chút lời à, đối với chỉ số chứng khoán Mỹ chỉ số chứng khoán Mỹ thì chạm đúng vùng hỗ trợ rồi không có vấn đề gì cả cá nhân tôi đánh giá chỉ số chứng khoán Mỹ sẽ bước vào cái chen phục hồi bởi vì nó sẽ được hỗ trợ bởi những thông tin lạm phát à, vào ngày 13 tháng 7 cá nhân tôi đánh giá lạm phát Mỹ sẽ hạ nhiệt à, đâu đó sẽ xuống giảm xuống tầm 8,1 8,2% chứ không đứng ở mức 8,6 nữa rồi biên bản của Fed hiện nay thì uh, thị trường uh, đang uh, giới đầu tư kỳ vọng là Fed tiếp tục tăng lãi suất 0,75% trong cuộc họp tháng 7 à, ngài chủ tịch Powell cũng có phát biểu là sẽ tiếp tục tăng lãi suất tầm 0,5 hoặc là 0,75 trong tháng 7 cá nhân tôi đánh giá khi thông tin CPI tháng 7 hạ nhiệt thì Fed sẽ không vội vàng tiếp tục tăng 0.75 mà sẽ tăng 0.5 đưa lãi suất của Fed từ mức 1,5 đến 1,75 thì sẽ tăng lên là 2,2 2,2 đến 2,25 và cá nhân tôi dự đoán cuối năm lãi suất của Fed sẽ rơi khoảng 3,25 cho đến 3,5 à, như vậy thì lãi suất cuối năm của từ giờ cuối năm Fed sẽ tăng lãi suất tầm 1 à, 1,75% như vậy thì nhiều khả năng Fed sẽ có tầm 3 ờ, lần tăng 0.5, một lần tăng 0.25. Hoặc có thể là có một tháng nữa tăng 0.75. Tuy nhiên bây giờ tin ra là bán vì mọi cái tin đó nếu thật sự tháng 7 Fed có tăng lãi suất 0,75 thì nó cũng đã được dự kiến trước và nó phản ánh vào tin. Xét dưới góc độ kỹ thuật thì cái khu vực 29 K3 29 K8 này hoàn toàn có thể là đáy trung hạn bước để thị trường chứng khoán Mỹ bước vào một sóng phục hồi trung hạn kéo dài 2-3 tháng. Do vậy tôi rất là tin tưởng vào khả năng mua ở vùng này. Cá nhân tôi đánh giá nhé, vùng 19KX này chính là vùng mua của chỉ số chứng khoán Mỹ. Tuần trước chỉ số chứng khoán Mỹ đã xuống đến là 29K6, nó vào vùng mua rồi. Vì chúng ta có vùng mua là 29K5 cộng trừ 300 giá. Đó là khu vực mua. Chúng ta dừng lỗ 28K5, còn chốt lời rất là xa. Ngắn hạn chúng ta hướng đến vùng 32 ngàn, xa hơn là 33 ngàn 300. Đó, Do vậy các bạn nào mà đã mua ở vùng 29K6, 29K7 rồi thì chúng ta cứ hâu thôi. Bạn nào chưa có lệnh thì chúng ta tiếp tục canh mua. Cái vùng 29K3, 29K8 chính là vùng mua của chúng ta đối với chỉ số chứng khoán Mỹ nhé. Còn bán thì hoàn toàn không có bán nữa. Bán thì chúng ta bán mãi ở trên là 37 ngàn rồi lúc 35 ngàn, 36 ngàn chúng ta bán rồi. Bây giờ không phải lúc bán, bây giờ là lúc mua, canh mua. Tất nhiên là mua chúng ta sẽ có dừng lỗ. Đấy, chúng ta dừng lỗ cho tôi 1 ngàn giá tầm 29k 28k 5 cho tôm đương nhiên vì chúng ta chốt lời chúng ta cũng chốt lời 3 đến 4 ngàn giá thì dừng lỗ 1 ngàn giá cũng là chấp nhận được không đối với chỉ số chứng khoán ờ, Mỹ SP500 thì nó xuống gần đến cái điểm chúng ta kỳ vọng chúng ta kỳ vọng nó rơi vào quanh là 3.500 3.600 thì quay đầu thực tế thì nó xuống đến 36 35 thì nó chạm dừng rồi cá nhân tôi vẫn đánh giá khu vực uh, quanh 36 3006 này sẽ khu vực mua nếu FP500 xuống đến nơi Đấy. còn nếu không các bạn hoàn toàn có thể mua ở 3650 này thì chúng ta dừng lỗ khi phá qua 3550 chốt lời hướng về 4.000 xa hơn là 4.002 4.003 đây là lệnh mua trung hạn các bạn nhé không phải lệnh chết đinh nhá đối với chỉ số Nasdaq chỉ số Nasdaq của Mỹ thì cũng tương tự Dow Jones và S&P 500 thôi. Cá nhân tôi đánh giá chạm đáy rồi. Chúng ta kỳ vọng nó xuống tầm 10.800 nhưng thực tế nó xuống đến 11.000 là nó quay đầu. Cá nhân tôi đánh giá khu vực 10.800 11.000 này là khu vực mua. Thế thôi. Chúng ta dừng lỗ thì ờ, đối với chỉ số Nasdaq này chúng ta dừng lỗ tầm 10.500. Chốt lời chúng ta sẽ hướng về ngắn nhất là lớp cái gap này 12.300 xa hơn là 12.800 và xa nhất là 13 năm cá nhân tôi nghĩ là vùng quanh 11.000 cộng trừ này 100 giá đây chính là khu vực mua của chỉ số Nasdaq đó các chỉ số chứng khoán Mỹ chúng ta chỉ có một chiều mua thôi nhé không mua bán hai chiều giống như vàng và dầu còn đối với à, các cặp tiền tệ thì sao các cặp tiền tệ thì lệnh mua euro tuần trước chúng ta khớp rồi 1.0360 khớp rồi à, giá cũng lên đến điểm chốt lời rồi 1.0600 250 pip. Tuần này thì chúng ta có thể nhìn thấy mô hình hai đáy của euro khá rõ. Nếu giá test lại cái đáy thì chúng ta cứ canh mua thôi, chả vấn đề gì cả. Cứ 1.0350, 1.0360, nói chung là 1.0360 cộng trừ 10 pip. Đấy, là chúng ta mua. Dừng lỗ dừng lỗ cho tôi 60 pip là 1.0300. Chốt lời thì cứ 250 300 pip mà các bạn chốt lời thôi. Euro khá dễ đánh hình thành cái ờ, đáy cũng khá dễ nhìn đúng không ạ chúng ta cứ thế mà đánh đối với đồng bảng đồng bảng tuần qua chúng ta mua tại đáy bị thất bại chúng ta bị dừng lỗ hiện nay thì ờ, đồng bảng thì có lẽ chúng ta cũng giống euro thôi cứ kỳ vọng nếu nó test lại tạo mô hình hai đấy chúng ta mua sai chúng ta lại dừng lỗ đúng thì chốt lời thôi không sao cả đồng bảng à, ờ, đấy tuần trước nó tạo là 1.1950 như vậy chúng ta mua quanh đáy này 1.1960 cộng trừ 10 pip Chúng ta dừng lỗ cho tôi 70 pip 1.18 90 nhé Qua đáy Qua đáy 50 à, pip Chốt lời thì đồng bảng các bạn chốt lời cho tôi 300 pip 1.1950 Chốt lời 400 pip các bạn ạ à. 1.2 450 pip 2400 như vậy nếu mà đồng bảng này chúng ta mua được thì chúng ta cũng là một kèo tốt mà vì chúng ta dừng lỗ thì 60 pip nhưng chúng ta hoàn toàn chốt lời 450 pip là bình thường đồng bảng không có lệnh bán xuống nhé đối với đồng à, AUD AUD USD nhé AUD USD thì nó cũng test mô hình hai đáy chúng ta một chút nữa khớp lại thiếu 20 pip chúng ta tiếp tục canh dưới mua lên thôi nhé 0.68 30 68 40 chúng ta mua lên à, hôm trước không phải là 30 pip cách của chúng ta là 15 pip nó xuống đến 0.6852 đấy mà 6840 chúng ta khớp cách 12 pip thôi chúng ta cứ mua quanh đây 0.68 30 68 40 chúng ta dừng lỗ cho tôi 50 pip 0. 6 7 80 chốt lời đồng bảng thì ờ, đồng AUD này thì chúng ta cũng chốt lời 200 pip thôi 0.67 40 nhé đối với đồng NZD New Zealand trên ờ, đô la đối với đồng New Zealand trên đô la này thì chúng ta cũng canh thôi đây nó đang có cái chen ờ, hỗ trợ này cứ test cái chen này chúng ta mua Đấy, vì chúng ta dự kiến là đô la index giảm mà đô la sẽ yếu đi thì chúng ta cánh mua thôi hiện nay à, trend này của nó trong tuần này nó sẽ rơi vào tầm 0.6190 6190 đến 0.6200 đấy trong giải 10 pip này chúng ta mua 0.619x thế cho nó nhanh chúng ta dừng lỗ 50 pip là 0.614x 6140 đi chốt lời thì 0.6400 như vậy chúng ta chốt là 200 pip cho tôi 0.639x nhá chúng ta cứ thế mà chúng ta mua bán thôi rất là dễ luôn đối với đồng à, USD trên Canada đô la Canada đồng này chúng ta không lệnh bán rồi 0.3050 3060 chúng ta cứ duy trì thôi nhé điểm dừng lỗ của chúng ta là 0 1.318 một không điểm dừng lỗ chúng ta thì chúng ta cũng cứ duy trì thôi còn chốt lời thì chúng ta chốt lời uh, à, 200 pip không à một chấm hai tám năm mươi nhá chúng ta chốt lời 200 pip khớp lệnh rồi hiện nay chúng ta đang lời 100 pip cứ ngồi thôi đối với đồng à, USD trên yên Nhật USD trên yên Nhật thì tuần qua nó có hai cây nến xuống mạnh hai cây tăng khá mạnh như vậy nó cũng khá là khó nhìn nhưng nếu chúng ta nhìn sang đồ thị tuần thì chúng ta có thể thấy là một cây nến dấu hiệu đảo chiều người treo cổ tuy nhiên nó có cái dâu hơi dài nói chung là cái nến này không được đẹp lắm vì cái dâu dài gần bằng thân nến nhưng vẫn chấp nhận được như vậy tại đồ thị ngày và H4 thì nó có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh như vậy thì chúng ta hoàn toàn cảnh bán thôi sai thôi đấy dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh như vậy chúng ta cứ bán thôi chúng ta canh bán quanh 135.5 nhá dừng lỗ 136.1 60 pip cho tôi đợt này đồng yên Nhật nó ờ, tăng rất là mạnh tăng giảm rất mạnh chốt lời chúng ta chốt lời tại đường viền cổ đã tính sau 132 135.5 132 chốt lời 350 pip dừng lỗ 60 pip một kèo ok thôi không vấn đề gì cả đối đồng bảng trên yên Nhật bảng trên yên nhật thì trước đó một tuần chúng ta bán rất là thành công ở vùng giá đỉnh 168.5 rồi Đấy, sau đó nó xuống quá là mạnh chúng ta chốt lời trong phiên 165 sau đó nó xuống rất là mạnh nó xuống lúc sâu nhất tận 160 bảng trên nhật thì chúng ta cứ kỳ vọng nó mua hình ba đỉnh đi đỉnh nó đang dốc dần lên này như vậy chúng ta cứ bán theo cái đỉnh này thôi nếu test cái trái này chúng ta cứ bán thôi chả vấn đề gì cả bây giờ cạnh trên của nó sẽ rơi vào 168.8 như vậy đồng này chúng ta canh bán 168.8 168.8 nhá. Chúng ta dừng lỗ 70 pip là 169.5. Chốt lời chúng ta cứ đồng này đang biến động mạnh chúng ta cứ 300 pip mà chốt thôi. 165.8 thì thôi. Đó là toàn bộ phân tích nhận định tuần từ ngày 20 đến ngày 25 à, tháng 6. Tuần này có khá nhiều kiểu đẹp. Vàng của chúng ta nếu mà vàng đi đúng cận thì chúng ta cũng rất là đẹp còn nếu không không lên được thì thôi đấy chúng ta mua bán lệnh vàng cũng rất là dễ đúng không ạ bán vùng 8x mua vùng 0x rất là dễ giao dịch lệnh chết đinh ngày hôm nay chúng ta vẫn mua vùng 35 dừng lỗ 28 chốt lời 56 cũng khá là dễ giao dịch đúng không ạ dầu cũng vậy thôi dầu thì chúng ta có hai điểm bán đều là bán hết một là test lên 16 bán hai là phá 08 bán đấy đối với chứng khoán Mỹ thì chúng ta lại chỉ một chiều mua lên nhé hoàn toàn không có uh, bán xuống mua lên từ chỉ số Nasdaq, Dow Jones, S&P 500. Đấy. Đối với các cặp tiền tệ thì chúng ta mua bán tùy theo như xu hướng chính là đối với các cặp tiền tệ gắn với U thì mua lên, với Yên Nhật thì bán xuống, tức là đồng Yên dự kiến sẽ mạnh lên, còn đồng U thì sẽ giảm giá. Đó. Đó là toàn bộ chiến lược giao dịch trong tuần của chúng ta. Chúng ta đặc biệt lưu ý là trong tuần này chúng ta có hai ngày là tối thứ tư và tối thứ năm vào lúc 8 giờ 30 thì giờ Việt Nam thì chủ tịch Fed điều trần trước Quốc hội. Chúng ta chú ý cái bài phải ờ, điều trần đó để có thêm manh mối phân tích cơ bản xem nó có sai gì xu hướng so với nhận định trước đó của chúng ta không từ đó có thể giao dịch hiệu quả hơn chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công